Xin chào các bạn Đây là một video ngoại lệ Thời tiết miền Bắc lúc này đang trong giai đoạn chuyển mùa Trời bắt đầu trở lạnh Dễ gây lên những triệu chứng cảm, ho, sốt, nhức đầu, sổ mũi Hay những người đang mắc bệnh về bệnh xương khớp hay huyết áp tiền đình ờ, Có thể sẽ có những cảm giác về đau nhức hơn Có một số động tác massage mà tôi học được từ thầy Lý Phước Lộc mà tôi đã áp dụng, chia sẻ cho nhiều người và thu được những kết quả rất là tuyệt vời. Và hôm nay tôi xin chia sẻ lên với cả nhà, chia sẻ lên với các bạn. Ở những động tác này không những giúp chúng ta tăng khả năng lưu thông khí huyết, khí huyết phòng chống uh, một số những triệu chứng trong đó có triệu chứng đột quỵ nhé. Thời gian chúng ta có thể tập trước khi đi ngủ. Chúng ta ngồi trên giường và tập trước khi đi ngủ. Hoặc khi thức dậy, chúng ta ngồi dậy, chúng ta có thể hoặc làm những động tác massage mặt rất là đơn giản. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các động tác. Chúng ta sẽ có 7 động tác. Mỗi động tác chúng ta làm 7 lượt. À, mục đích chúng ta massage là để làm nóng cái khu vực mà có các huyệt đạo cần thiết để à, giúp chúng ta lưu thông khí huyết hơn. Và động tác thứ nhất chính là tai, bởi vì thận khai khiếu ra tai. Chúng ta sẽ mát xa tai đầu tiên thì chúng ta đã dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa này miết kẹp hai bên cạnh tai này, miết một chiều từ trên xuống dưới, nhớ là chỉ một chiều thôi nhé kẹp cạnh và hai bên này miết một chiều từ trên xuống dưới miết 7 lượt khi mà cảm thấy nó ấm lên là được nếu mà cảm thấy chưa ấm thì chúng ta có thể tăng số lượt lên thành 14, à, 21 lượt. À, khi kẹp tay này, mọi người có thể để ý này, khi chúng ta hơi mở miệng một chút này, thì sẽ thấy một cái rãnh ở bên trong cạnh tai này. Đó, thì chúng ta miết vào trong cái rãnh đó và bên ngoài thì miết vào bên sát vào cái chân tay của mình. Nhưng mà khi miết là nhớ là ngậm miệng lại và lưỡi đẩy lên vòng họng phía trên à, chúng ta thực hành động tác đầu tiên nhé rồi massage tay này rồi thứ nhất là massage tay thứ hai là chán chán thì chúng ta sẽ có hai động tác nhưng mà động tác đầu tiên chúng là uh, miết cái đường chân tóc chúng ta nhé từ hai lấy hai ngón giữa này lấy cái bụng của ngón tay nhé lấy cái bụng của ngón tay ấy. Ờ, uh, đặt vào giữa phần giữa chán của chúng ta này ở ờ, đường chân tóc nhé nhớ là đường chân tóc rồi miết một sang hai bên miết nắm lên là được cũng 7 lượt thôi à, nhớ là miệng luôn ngậm và lưỡi đẩy lên vòng họng phía trên chúng ta thực hành động tác này này rồi động tác thứ ba vẫn là chán nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ dùng ba ngón tay ngón giữa, ngón trỏ và ngón áp út thì cũng đặt ở đường chân tóc ở giữa đường chân tóc à, miết một chiều từ trên xuống dưới thôi nhé chỉ một chiều thôi miết từ trên xuống dưới khi miết xuống dưới thì ngón giữa nó sẽ vào phần ấn đường và ngón trỏ và ngón áp út nó sẽ đi vào hai cái đầu lông mày của chúng ta chỉ miết một chiều từ trên xuống dưới và khi miết thì cũng luôn nhớ là ngậm miệng và lưỡi đẩy lên vòng họng phía trên chúng ta bắt đầu áp dụng nhé Được rồi, vậy là đã được ba động tác. Động tác thứ tư là chúng ta dùng cái cạnh ngón tay này, cái sống ngón tay này. Cái sống ngón út này nhìn nó như cái đao. Đấy, sống hai cạnh tay này. Rồi chúng ta sẽ miết theo cái đường à, miết từ ở bên hốc mắt này, miết từ hốc mắt này miết vòng sang hai bên miết vòng sang hai bên chỉ một chiều từ trên xuống dưới và luôn ngậm miệng lại lưỡi đẩy lên vỏ họng phía trên à, miết này Đấy. khi miết thì chúng ta hơi có một chiều hướng là đưa tay sang ngang đưa tay sang ngang một chút để cho nó đi vòng xuống bên dưới cái, cái phần khung xương ở bên dưới chúng ta này khung xương mặt này rồi ta áp dụng à, thực à, thực hành động tác này nhé được rồi à, vậy là tiếp theo là đến động tác thứ năm động tác thứ năm chúng ta sẽ dùng à, cạnh của ngón tay trỏ à, ngón trỏ này chúng ta có thể nhìn thấy này ở mặt trong và mặt ngoài này nó có cái đường ranh giới này một bên thì màu nó sáng hơn và một bên màu tối hơn này à, đây là cái đường của đường à, đại tràng là cái ruột già thì cái động tác này chúng ta sẽ vuốt miệng dùng tay trái à mọi người lưu ý nhé nhớ là phải dùng tay trái nhé dùng cạnh của ngón trỏ tay trái viết một đường từ bên trái qua bên phải xuống bên dưới Đấy, miết thành một hình tròn bên trên là từ trái qua phải xuống bên dưới thì vòng ngược lại khi thực hành động tác này thì cũng luôn nhớ là miệng ngậm và lưỡi đẩy lên vòng họng phía trên à, cái động tác này nếu mà ai mà đang bị tào tháo đuổi à nếu ai mà đang đang nếu mà ai mà đang khó bị khó đi ra ngoài khó đi ra ngoài nhé thì chúng ta có thể áp dụng cái động tác massage này nhưng mà nếu mà động à, nếu mà đang bị tào tháo đuổi thì đừng áp dụng cái động tác này nhé bị tào tháo đuổi thì sẽ có động tác khác à, chúng ta bắt đầu à, thực hành động tác này nhé à, giống như là các cụ ngày xưa mà ăn trầu xong lau miệng chúng ta hình dung như vậy cho nó dễ nhớ là 7 lượt trở lên để cho nó làm ấm hết cái khu vực ờ, có các huyệt đạo chúng ta cần lưu thông rồi thứ nhất là tai thứ hai thứ ba là chán thứ tư là uh, mũi má mũi này thứ năm là miệng này rồi thứ sáu là chúng ta dùng hai tay đan ngược lại với nhau đan ngược lại với nhau này rồi dùng hai ngón tay cái nhé day nhẹ hai bên thái dương một chút rồi vuốt ngược từ đằng trước ra đằng sau dùng hai miết hai ngón cái thôi khi vuốt ngược ra sau thì hơi ngửa cổ lên một chút chúng hai ngón cái chúng ta sẽ cảm thấy hai cái đường dây gân ở sau gáy hai cái đường dây gân ở sau gáy thì chúng ta miết hết xuống ở phần dây gân để tôi ngồi xong quay lại để cho mọi người có thể nhìn được nhé có thể rồi này dây nhẹ hai thái dương này miết từ trước ra sau này khi miết ra sau thì hơi ngửa cổ lên một chút và miết hai ngón cái này dọc theo cái phần hai cái phần à, cơ gáy của mình này dây thái dương một chút miết ngửa cổ dây thái dương một chút miết ngửa cổ rồi chúng ta bắt đầu thực hành thực hành động tác này luôn nhé à, nhớ là miệng luôn ngậm và lưỡi đẩy lên vòm họng phía trên bắt đầu được rồi à, Tiếp tục sang động tác thứ sáu Cũng là một động tác ở phía sau gáy Nên tôi vẫn giữ nguyên vị trí để cho mọi người có thể nhìn rõ Cái phần đằng sau gáy của chúng ta nhé Động tác thứ bảy Động tác thứ bảy nhé Rồi mọi người sẽ thấy dùng hai ngón tay cái này Sờ đấy ở hai sau tai của mình hai sau tai này hai sau tai sẽ thấy hai cái xương nó gồ lên chúng ta miết từ hai xương đến vào trong miết hai ngón tay cái nó chạm vào nhau luôn luôn nhớ là miệng ngậm và lưỡi đẩy lên vòm họng phía trên rồi chúng ta có thể thực hành luôn nhé miết này cái động tác này giúp lưu thông khí huyết và hỗ trợ những người bị huyết áp cực kỳ tốt nhé ai đang tăng huyết áp hoặc là đang giảm huyết áp nói chung là huyết áp nói chung đang cảm thấy hoa mày chóng mặt chúng ta có thể biết cái động tác đó Được rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua 7 động tác mát xa mặt đơn giản Thứ nhất là tai Thứ hai là trán Thứ ba vẫn trán Thứ bốn xương căng Thứ năm miệng Miệng nhớ tay trái nhé Thứ năm là miệng Rồi, thứ sáu đan tay Xoay ngược rồi thứ bảy sau hai tay à, lưu ý mọi người cái động tác thứ sáu khi chúng ta đan tay như này và day ấy, thì khi buổi tối nhé chúng ta day như thế này thì nó không bị tác động vào cái huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu bởi vì nếu mà buổi tối à, chúng ta mà tác động vào cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu muốt vuốt vuốt này trên đỉnh đầu cái huyệt bách hội nó giúp cho tinh thần à, minh mẫn tỉnh táo nên là nếu mà chúng ta vuốt ở đỉnh đầu thì nó sẽ uh, dễ gây ra cái cảm giác gọi là tỉnh táo quá mà thành mất ngủ uh, chúng ta có thể uh, vuốt tóc buổi sáng để cho nó tỉnh táo thêm uh, vuốt qua huyệt bách hội còn buổi tối thì chúng ta uh, chỉ cần đan tay ngược như này và khi miết cái, cái tay của chúng ta nó cao hẳn lên trên đỉnh đầu rồi thì nó không chạm vào cái huyệt bách hội được rồi những động tác này À, đã được áp dụng rất nhiều và đã có rất nhiều thành quả rất là tốt có rất nhiều người à, đã khỏi được các triệu chứng à, cảm cúm nhẹ video đến đây là tạm ngưng rồi hãy theo dõi đăng ký theo dõi và chia sẻ video để xem được nhiều video hữu ích hơn rồi xin cảm ơn và cảm tạ quý vị